sinh dung phép diệt chết thanh si ôn trình khô la như chảy phun rồi như sinh dung bên nhiệt tiêu dung chiếu liệt như trình yêm trình dễ bông ngoài nhìn hám si ôn như trình kè đầu chám ya khúc yếm nhi nom nom tỏ ô thìn hùng nhi xin à miền nu chiến con mày nhi chẳng làng nhi cháu bằng mà yếm hiếu tu yê nhi miền yê lệnh chế ỏi thì thảo la hạt chào Babylon าช้ำยาคบเยี่ยมเยนอมนอมต่อ โอถิ่นหุงเยจริงอ่า miền nu chiến con mười nhê chẳng làng nhê cháu bằng mà yếm hiếu tu yê nhê miền yê lệnh chế ỏi thì thảo la hạp chào Babylon Philistia chào Thái Lạ chào chiến Ethiopia Nhìn bùa con nái làn miền yêm xì ôn xuất sấy nhìn bùa ói chỗ xì ôn như trầu lù tài con nái làn chào vua làn yêm nải xuất sấy quầy chủ yếm hàng chế vua tàu cần ói liệp nái nôm chiên chiếu pháo màn phính nhê miền hồ tan nhê chàng hồ nhìn phía chiến nái lan yếm si ôn xuất sấy bao dung chào chẳng hế nhê miền ói con yê nhê yết dung uồm yếm mây cả nhuộm